bếp là Rinnai bếp này nó có model là RKGCB 603E2 đây là nội thất bên trong của bếp này còn rất là đẹp giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những tính năng của nó che đầu chia lửa này nó bằng inox đây thì bếp này ở trên nắp này thì nó có một số cái dấu cái xước nè do trong cái quá trình à, vận chuyển thì nó sẽ bị do có dấu này thôi còn à, bên trong của nó rất là đẹp nó chỉ xấu ở cái nắp thôi đây là ngoại thất của bếp này bếp này được xuất xưởng vào tháng 7 năm 2018 những lỗ ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kính lại để cho chuột không vào bên trong cắn phá gì điện Sao mày lại đổ nước xà sẵn vậy sẵn nấu nồi nước đó chắc nửa tiếng luôn bao xíu xong khi mà các bạn ờ, mới lấy bếp về mà để ráp vào á thì các bạn nên ờ, gắn ga mình mở ga ra hết rồi mình sẽ nhấn ờ, ba cái nút ở đây để cho nó thổi cái lượng không khí ở trong đường ống ra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 như ở bếp nướng thì nó cũng có tính năng là hẹn giờ nướng và nướng hai tầng lửa đây thì ở bếp nướng ấy, ta chỉ có thể chỉnh lửa từ mức 10 về 8 thôi chứ không thể nào mà chỉnh lửa từ 10 về 2 như ở trên bếp nấu này được nè lý do là ở bếp nướng này cái bề mặt lửa nó cháy rộng nên nhà sản xuất họ chỉ cho ta phép ta giảm xuống hai phần thôi để duy trì được cái ngọn lửa thời gian nướng vào mặc định của nó là 9 phút ta có thể tăng tối đa lên được 15 phút giờ tôi sẽ chọn một phút để thử bếp nướng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 sao uống vậy lại húi sữa còn kêu gì Đấy bên phải của tôi đã khóa ga nè thì cái đáy nồi của các bạn á, phải tiếp xúc toàn bộ lên cái bề mặt cái que cảm biến này nếu mà nó chỉ tiếp xúc một phần thôi thì cái trường hợp đó rất là khó khi để nó khóa ra do nó không truyền đủ được cái nhiệt độ xuống bếp bên phải đã khóa và bên bếp nướng cũng đã hết thời gian hiện giờ này giờ tôi sẽ thử tính năng của bếp bên phải một cái nồi nước sẵn nấu trà luôn đây bếp bên ờ, trái tôi đã khóa ra thì ở bếp bên phải thì nó sẽ có thêm những cái tính năng là đây cái hình à, hình nấm nước này là cái tính năng là nấu nước ừ, các bạn nhấn vô tiếp theo hình tô cơm này ở bên dưới là chế độ nấu cơm nè ở trên là chế độ nấu cháo nhưng khi các bạn chọn á ở cái chế độ nấu cơm hoặc nấu cháo này thì các bạn mở bếp lên thì các bạn phải chọn ngay nếu các bạn để một lúc rồi mới chọn thì nó sẽ nhớ ở một, một cái vị trí là nấu cơm nó không cho ta thay đổi nữa các bạn muốn chọn lại là phải tắt bếp mở lại đây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 nhưng tôi vẫn chưa thấy loại nồi đó về Việt Nam còn để mà nấu cơm ờ, được ờ, chín đều hơn á theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ dùng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà những cái loại nồi đó các bạn phải thí nghiệm và trên cái nắp nồi nó có cái lỗ thoát hơi á, các bạn phải che kín lại và khi nấu cơm thì mình phải chọn đúng vào cái chế độ nấu cơm là cái đèn sáng ở phía bên dưới này và mình điều chỉnh cái cần gạt ga này về cái hình vị trí tô cơm